đêm đông là sao đêm đông nhớ ai đêm đông cô đơn vắng ai cơn mưa là sao cơn mưa nhớ ai ôi hạt mưa rơi khóc thầm anh đang nơi đâu anh thương nhớ ai bao đêm cô đơn mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi cho hạt mưa rơi hết buồn tình yêu như cánh chim trời vụt bay tới